Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn. Thì uh, có những anh em nào mà đang đi chơi cho mình bộ môn bài lá, anh em muốn sở hữu cho mình đến một cái con máy đánh bài. Đấy, để hỗ trợ cho anh em chơi bài lá nhưng mà cái vấn đề ở đây là số vốn của anh em nó đang bị hạn hẹp đấy thì anh em muốn mua đến một con máy đánh bài nào mà phân khúc giá thành của nó là tầm trung hợp lý mà độ hiệu quả của nó thì vẫn là ok đấy chuẩn xác báo vẫn nhanh thì anh em nên xem theo dõi hết clip này của mình đấy tại vì trong cái clip này đây mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái con máy đánh bài có tên gọi là LG 350 Đấy là một con máy đánh bài giá thành phân khúc tầm trung Giá của nó chỉ loanh quanh là 11-12 triệu Đấy là giá của cái rẻ nhất trong cái dòng máy đánh bài rồi Đấy Và cái độ hiệu quả của nó đem lại Thì mình sẽ test trực tiếp cho anh em ở trong cái clip này Đấy thì trước hết là mình sẽ cho anh em cùng xem qua con máy này <clears throat> Cho anh em cùng xem qua con máy luôn Thì ở đây cho anh em xem Thì con máy này hình thức của nó thì giống một con Oppo Điện thoại Oppo anh em có thể thấy pin của nó là pin rời anh em nhé đây mình cho anh em xem pin rời anh em có thể tháo lắp một cách dễ dàng để thay nhau ví dụ đang chơi hết pin anh em chạy ra ngoài anh em thay cục khác hoàn toàn là bình thường rất là ok cho anh em anh em sử dụng máy móc này thì cực kỳ là tuyệt vời rồi đấy còn độ chuẩn xác của máy đánh bài thì anh em không phải bàn nhá đấy tất cả các cái dòng máy đánh bài độ hiệu quả chuẩn xác của nó là gần như là tối đa 100% cho anh em luôn đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng cái dòng máy đánh bài này nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi được rất là nhiều trò chơi ví dụ như sâm lốc ba cây liêng phỏng đấy bình bài cào ví dụ như là ở đây nhá mình sẽ test cho anh em một cái trò mà anh em miền tây anh em miền nam hay chơi đó chính là một chó binh sáu lá hay còn gọi là binh ấn độ là một chó binh rất là khó đấy nó thông thường thì mình sẽ test cho anh em xem ở chó liêng hay là chó ba cây nhưng những cái trò đấy là trò cơ bản rồi đấy mình sẽ test một cái trò khác cho anh em cùng theo dõi thì mình sẽ test cho anh em về độ nhanh và độ hiệu quả chuẩn xác của nó đem lại anh em nhé ví dụ như ở đây thì anh em muốn đăng nhập vào trò chơi anh em bấm vào gọi bấm thăng 1388 thăng cho mình nó sẽ hiện lên một cái giao diện game như thế này <clears throat> đấy bấm đăng nhập này ở đây thì nó có các cái mục và các cái phần cài đặt thì những cái mục và những cái phần cài đặt này thì mình sẽ có một clip riêng thì mình chỉ đến cho anh em còn ở trong clip này nhá mình sẽ dành hết clip này để test cho anh em xem về độ hiệu quả và độ nhanh chuẩn của cái con máy đánh bài này đây đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng con máy đánh bài này nó sẽ báo cho anh em biết khi anh em đi chơi binh sáu lá nhá thì con máy đánh bài này sẽ báo cho anh em biết là tụ nào là lớn nhất và tụ nào là lớn thứ hai đấy ví dụ như anh em đi đánh bốn nhà thì anh em chỉ cần biết tụ mình có ở trong cái trụ lớn nhất và trụ lớn nhì hay không chỉ cần có là anh em đã có lời ví dụ như đây nhé này đấy mình sẽ bấm bắt đầu cho chơi này thì mắt camera nó sẽ nằm ở khu vực bên tay trái của mình đây đấy anh em đặt một khoảng cách khoảng 30 cm hướng ra ngoài này đây ví dụ anh em nhìn đúng không ạ mình đặt bài máy báo cho anh em này đấy ví dụ như máy báo 43 43 tức là nhà số 4 sẽ lớn nhất và nhà số 3 sẽ lớn nhỉ thì lúc này mình sẽ bán cái để lấy bài số 4 về mình đấy mình bán cái để lấy bài số 4 về mình nhá thì mình sẽ chia từ nhà số 2 này đấy thì chắc chắn với anh em rằng 100% là bài của mình sẽ là bài lớn nhất đấy anh em có thể thấy bài này thì là 70 rồi đấy. đấy rất là ok anh em này bài này thì là 63 này đó anh em thấy không các bài làm rất là nhỏ ví dụ như bài này đây là 91 này là bài lớn thứ hai đấy còn bài của mình chắc chắn là bài lớn nhất rồi nó sẽ là 89 đó anh em thấy không ạ máy báo rất là ok cho anh em khi mà anh em đi chơi ấy, anh em có thể bán cái anh em lấy bài về mình hoặc là ví dụ như là khi máy nó báo 31 21 hoặc là 41 hoặc là 14 13 12 thì là anh em không cần phải bán cái nữa tại vì lúc này bài của anh em đã là bài lớn hơn hai nhà còn lại rồi ví dụ như đây đặt này bốn ba này anh em cùng nghe lại này đó 43 thì nhà số 4 lớn nhất và nhà số 3 lớn nhì hoặc là mình đặt này đấy ví dụ như đây mình sẽ lấy một ví dụ để về cái bài một về mình đi đó anh em nhìn thấy không ạ máy báo 3131 tức là nhà số 3 lớn nhất và nhà số 1 lớn nhì thì lúc này bài mình lớn thứ hai rồi thì bài mình chỉ thua cái bài số 3 này và lớn hơn hai bài còn lại thì mình không cần phải bán cái nữa mình cứ chia luôn thôi đó mình cứ chia luôn đấy mình chia luôn như thế thì nhà số 3 lớn nhất này anh em có thể nhìn 99 đó anh em đấy không ạ 99 cho anh em này bài này bài này là 96 này đúng chưa bài này là 95 đó anh em có thể thấy bài 95 này còn bài của mình lớn nhất anh em có thể thấy à bài mình lớn thứ hai chứ không phải là lớn nhất lớn thứ hai thì là bài mình sẽ là 97 thì anh em có thể thấy là bài mình chỉ thua mỗi bài 99 như thôi đấy là anh em đánh kiểu gì cũng có lời mà máy báo thì cho anh em là chuẩn xác 100% mà anh em còn được bán cái anh em có thể thấy bài lớn nhất về mình thì à, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái bộ sản phẩm máy đánh bài LG 350 này thì anh em có thể vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo số đó sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em anh em nhé thì những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình ấy, thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở khu đô thị Vạn Phúc, quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình. Sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa khi đặt hàng, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì tất cả hàng hóa của bên mình nhá, khi anh em nhận hàng đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền nên là rất là ok thoải mái cho anh em thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo